nhớ đến anh vô cho cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng tình người tan phai như đôi tuốt trên môi mà anh đâu có hay